cô có bài toán số 1. Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42 km h tính quãng đường ô đường đi được của ô tô. Các con nghe lại này. Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km h tính quãng đường đi được của ô tô. Với bài toán này thì người ta đã cho các con biết điều gì rồi? Đố các con biết đấy Nào, đã bạn nào nghĩ ra chưa? Bài toán này người ta cho chúng mình vận tốc là 42,5 km trên giờ Người ta lại cho chúng mình thời gian là 4 giờ Và người ta yêu cầu chúng mình đi tìm quãng đường Muốn tính quãng đường ta làm thế nào? Cô trò chúng mình cùng phân tích Một ô tô đi trong thời gian 4 giờ và vận tốc của ô tô 42,5 km. 42,5 km này là đi trong 1 giờ. Đây, 1 giờ thì đi được 42,5 km cũng chính là vận tốc của ô tô. Và bây giờ người ta hỏi cả cái quãng đường này sẽ đi được bao nhiêu km? Vậy chúng mình có làm được không? Và bài này chúng mình sẽ giải như thế nào? Bài giải bài này chính là 1 giờ đi được 42,5 km, 4 giờ đi hỏi chấm km, tìm đơn vị của nhiều nhóm, đúng không nào? Vậy cô trò mình sẽ giải như sau. Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là ta lấy vận tốc 42,5 nhân với thời gian là 4 bằng 170 km và đáp số 170 km. Như vậy ô tô sẽ đi cả quãng đường này là 170 km.